bằng phẳng đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông giang ôi đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bác mái đầu từ khi lên xe hoa đi theo chồng về nơi xứ xa cây mưa buồn còn có chỗ qua hay đã tàn vì xa cách xa mà nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mùa tím nơi hẹn ước cùng nhau với bao mùa hoa kỷ niệm tìm ra đâu hương xưa với khung trời đầy mây gió mưa gót son niềm còn có ai đưa nghe hát khiêu liều chăn gió đâu phải cành chanh trái ngang cây mà lỡ bước nên đành xa cách nhau vậy tại một mối duyên đầu ngờ đâu tiếp bước qua cầu đắng cay gửi nửa mảnh tình phai về nơi phương trời xa ấy biết mấy là thương bên xưa còn ai ngóng chờ người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không bóng mu tàn dùng rớt ven sông cho xót xa một kiếp ma hồng làm nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mùa tím nơi hẹn ước cùng nhau với bao mùa hoa kỷ niệm tìm ra đâu hương xưa với khung trời đầy mây gió mưa gót son mềm còn có ai đưa nghe hát hiu liều chăn gió họ ơi mãi cạnh tranh trái ngang cây mà lỡ bước nên đành xa cách nhau vậy tay một mối duyên đầu ngờ đâu giờ bước qua cầu đáng cay cười nửa mắn tình phai về nơi phương trời xa ấy biết mấy là thương bên xưa còn ai ngóng chờ người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không bóng mùa tàn dùng giấc quen xong cho xót xa một kiếp ma hồng người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không bong mua tàn dùng giấc ven sông cho xót xa một kiếp mai